Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ năm ngày 6 tháng 5 năm 2021, tức ngày 25 tháng 3 năm 2021 âm lịch, ngày Giáp Dần, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Giáp Dần hôm nay là Mậu Thân, bình Thân, Canh Ngọ, Canh Tý. Con giáp xung tháng Nhâm Thìn là Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần. Một, Tử vi tuổi Tý. Nếu người tuổi Tý vẫn giữ vững tinh thần làm việc chăm chỉ thì chính ấn hứa hẹn bạn sẽ có một tương lai tươi sáng, bạn là người có tài, vì thế, hãy biết phát huy điểm mạnh và đưa ra những mục tiêu tham vọng nhưng vẫn phù hợp với khả năng của mình ngay từ bây giờ. Nếu bạn đã luôn nỗ lực không ngừng trong công việc nhiều khả năng, bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng ngay trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí xứng đáng hơn hoặc nhận được lời khích lệ của cấp trên. Thủy sinh mộc cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Tý và người nhà rất hài hòa và yên ấm. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mỗi khi gặp phải khó khăn hoặc bế tắc. Bạn tin rằng chỉ cần hai người đồng lòng sẽ giải quyết được mọi việc. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, hợi. 2. Tử vi tuổi sửu. Người tuổi sửu được chính tài nâng đỡ, hôm nay chính là người gặt hái thành quả của bạn. Sự cố gắng suốt một thời gian dài của bạn được cấp trên công nhận và đánh giá cao. Bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai. Lối sống tiết kiệm, chi tiêu có lý trí giúp ích bạn rất nhiều trong thời điểm này. Trong khi mọi người còn đang vất vả kiếm tiền bù lại khoảng thời gian cách ly vừa qua thì bạn vẫn luôn dư giả, thậm chí còn có tiền đầu tư. Mộc khắc thổ, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia không mấy yên ổn vì đôi bên không thường xuyên trò chuyện với nhau. Đã là vợ chồng thì nên chia sẻ mọi nỗi niềm với nhau, đừng giữ mọi chuyện trong lòng vì nghĩ rằng người ấy không hiểu mình. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dậu, hợi. 3. Tử vi tuổi dần, Tỷ kiên gây rối, người tuổi dần dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè hoặc đồng nghiệp. Bạn cần phải giữ vững lập trường của mình, không để những lời đồn thổi hoặc tiền tài che mờ mắt. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, bạn cũng nên suy nghĩ kỹ càng, không nên hành động theo cảm tính bởi có thể những điều bạn trông thấy tận mắt chưa chắc đã hoàn toàn là sự thật. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực thu là ngày không thích hợp để xuất hành hoặc khởi công, xây dựng nhà cửa, vì vậy, nếu không bắt buộc phải thực hiện những công việc này ngay hôm nay, bạn có thể hoãn lại để tránh những rắc rối bất ngờ xảy ra. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Ngọ. 4. Tử vi tuổi Mão. Do có tam hội trợ giúp, mọi công việc của người tuổi Mão đều có những bước tiến rõ rệt. Hôm nay là một ngày may mắn của bạn, vì vậy, nếu đang ấp ủ kế hoạch gì thì bạn nên thực hiện ngay chứ không nên chần chừ, do dự quá lâu, May mắn hơn, người tuổi mão còn có thể gặp được quý nhân. Rất có thể người đó còn là người quen của bạn suốt bấy lâu. Quý nhân sẽ chỉ cho bạn hướng phát triển phù hợp, đồng thời có biện pháp giải quyết những rắc rối trước mắt. Xem tử vi trực tuyến 12 con giáp cho biết hôm nay dù công việc bận rộn đến mấy, bạn cũng cần chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá sức, dễ khiến gân cốt đau mỏi, thần kinh suy nhược. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có một sức khỏe tốt. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. năm Tử vi tuổi thìn Mộc khắc thổ cho thấy chuyện tình cảm của người tuổi thìn không mấy thuận lợi trong ngày hôm nay. Bạn dễ cãi cọ, mâu thuẫn với nửa kia mà nguyên nhân có thể chỉ bắt nguồn từ những bất đồng nhỏ nhặt không đáng kể giữa đôi bên. Khi mâu thuẫn nổ ra, người tuổi thìn nên đặt mình vào vị trí của người ấy để có thể kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, đồng thời không nói ra những lời gây tổn thương cho nửa kia, khiến tình cảm đôi bên dần dạn nứt. Về đường tài lộc, do có thiên tài phù trợ, bạn có cơ hội phát tài dựa trên vận may của mình. Tuy nhiên, dù có kiếm được nhiều hay ít, bạn cũng không nên có tư tưởng sống phụ thuộc vào đó. Hãy kiếm tiền dựa trên công sức của chính mình. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dần, tí. 6. Tử vi tuổi tỵ Do ảnh hưởng xấu của cục diện tương hại, người tuổi tỵ cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại thị phi trốn công sở trong ngày hôm nay. Những lời đồn đoán, đặt điều sai trái về bản thân mình có thể khiến bạn khó chịu, thậm chí tổn thương. Nếu gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, hãy chú ý cách ứng xử của bản thân. Có thể chính những lời nói không biết nể nang của bạn chính là nguyên nhân khiến bạn gây thù chuốc oán với đồng nghiệp, tệ hơn nữa là kẻ tiểu nhân. Hãy giữ đầu óc tỉnh táo để cư xử đúng mực với tất cả mọi người. Mộc sinh hỏa, may mắn là mối quan hệ gia đình của con giáp này rất hài hòa, bạn biết đấy, nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của bạn, hãy nói chuyện và thảo luận với người ấy để tìm ra cách giải quyết hợp lý cho mọi vấn đề. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ. Người tuổi ngọ trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc nhờ có sự thúc đẩy của tam hợp. Con giáp này sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, dù công việc ấy có vẻ thách thức thế nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, dường như bạn đang nóng vội quá mức thì phải, hãy suy nghĩ kỹ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Thêm vào đó, hãy rèn luyện tính kiên trì để không nên dễ dàng từ bỏ ngay khi vừa gặp khó khăn. Mộc sinh hỏa, những người độc thân tuổi ngọ có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Con giáp này có cơ hội gặp người phù hợp với mình nếu chủ động và mở rộng lòng mình hơn. Hãy sẵn sàng cho một mối tình lãng mạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 22 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, tuất, tỵ, 8. Tử vi tuổi mùi, Mộc khắc thổ, người tuổi mùi dễ gặp phải đào hoa dữ trong ngày hôm nay. Dù đã lập gia đình hay chưa, hãy luôn chú ý và giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới có ý định tiếp cận mình. Đó có thể là những kẻ tiếp cận bạn vì muốn lợi dụng bạn. Nếu đã lập gia đình, người tuổi mùi cũng cần phải biết giữ mình trong mối quan hệ với người khác giới khác. Trước khi làm việc gì, hãy nghĩ đến người thân, đừng để những lời bàn ra tán vào gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Người làm kinh doanh, buôn bán gặp khá nhiều may mắn trong hôm nay, bạn có thể tạo lập được mối quan hệ với những đối tác đáng tin cậy hoặc với khách hàng tiềm năng. Đây là nấc thang để bạn tiến xa hơn ở tương lai. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Hợi. 9. Tử vi tuổi thân, Dần thân tương xung, người tuổi thân sẽ phải làm việc rất vất vả vào ngày hôm nay mà chưa chắc đã đạt được kết quả như mong muốn. Đừng quá bi quan hay chán nản, bởi nếu suy nghĩ theo hướng tích cực thì đây là một cơ hội tốt để bạn rèn rũa bản thân.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 Kim Khắc Mộc khuyên bạn nếu gặp khó khăn thì bạn không nên giấu tất cả suy nghĩ vào trong lòng, như vậy chỉ càng khiến bạn cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Hãy tâm sự với nửa kia hoặc với những người đáng tin cậy. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, tuất. 11. Tử vi tuổi tuất. Thiên tài nâng đỡ, người tuổi tuất có thể kiếm được một khoản khá khá thông qua những công việc làm thêm, Khoản tiền này có thể giúp bạn có của ăn của để trong một khoảng thời gian ngắn, đồng thời mang lại tác dụng khích lệ bạn cố gắng hơn trong tương lai. Bạn cũng có cơ hội phát tài dựa vào sự may mắn của chính mình. Khoản tiền này nên được sử dụng một cách hợp lý chứ không chỉ nên dành cho việc ăn chơi, bởi nếu vậy thì bạn chỉ đang của thiên trà địa mà thôi. Mộc khắc thổ, một cuộc tranh cãi nảy lửa có thể xảy ra giữa con giáp này và nửa kia. Dù có nóng nảy đến mấy thì cũng hãy đặt mình vào vị trí của người ấy, biết suy nghĩ cho người ấy, đừng nói ra những lời tổn thương lòng người, giờ tốt trong ngày 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ dần, ngọ, dậu. 12. Tử vi tuổi hợi. Nhị hợp giúp người tuổi hợi nhận được sự yêu mến của đa số mọi người xung quanh. Với bản tính hiền lành, chú đáo và biết quan tâm, bạn có thể dễ dàng chinh phục được thiện cảm của người khác. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Một khi bắt tay vào làm công việc gì, dù lớn hay nhỏ, bạn luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ, mong muốn sự cố gắng của chính bản thân mình sẽ nhận lại được kết quả xứng đáng